rồi Bước số 5 nha, à. các bạn nhìn thấy hết rồi ha Đây, dạ. bước số 5 là bước mà chúng ta sẽ viết từ khóa lên nhánh Đúng không? Hôm bữa cái cái từ mà thành viên của Trang nó cho tụi con viết không? Bây giờ cô yêu cầu được các bạn một việc nha, tắt mic giúp cô nha Bây giờ cô Trang giảng lý thuyết rồi, các bạn tắt mic nha Dạ, dạ. Rồi, cô Trang cảm ơn các bạn Cảm ơn các tình yêu của cô uh. <laughs> Rồi Chúng ta Chát có... ơi Chát ơi cho chị nói chuyện một xíu Lát nữa chị học phụ huynh đó Thì khoảng 7 giờ 40 cho, cho chị thách ra nha À dạ Của bé Thiên Hà hả chị à, Học phụ huynh với bé Thiên Hà Dạ dạ chị dạ chị Dạ em cảm ơn ạ à, Cảm ơn em trước nha Dạ à, chị à, à. Cảm ơn em trước Cô phôi sao cái màn hình nó đen dữ vậy Rồi tụi con thấy chưa Dạ rồi Rồi Trang ơi rồi con với Trang Lấy cho Ủa anh đi kìa Rồi đứa con đang này con tí nha con Con tên chỉ nhắm phục Các con đọc qua đi, đọc sơ qua đi rõ ờ. từ khóa ngắn gọn một từ cô trang ơi tâm lý hoặc cô trang nghe con màu của từ Ủa mà cô cái chữ cái này là ta nói ví dụ tiêu đề tiêu đề tiêu đề là như thế nào vậy rồi để từ khóa ngắn rồi cô trang sẽ giải thích gọn một từ tiêu à. ví dụ ba mươi hoặc gia đình màu ơi con đọc xong rồi Rồi các bạn đọc xong hết rồi đúng không? Cô Trang sẽ giải thích cho các bạn nha. Cô Trang ơi anh con khóa rồi cô Trang Anh dạ. con học tiếng Anh Bây giờ con phải ao đúng không Ngọc? Anh con ao thôi đúng không Ngọc? Dạ con nó xong rồi ạ Rồi vậy Ngọc học tiếp ha nói chung là dạ. bây giờ con cũng vô học rồi bạn nào trùng lịch thì thì thì thì có thể ra rồi lớp nha rồi bây giờ chúng ta quay lại nè cô trang nè chia sẻ nè bước thứ năm trong cái ờ, quy trình mà à, vẽ sơ đồ tư duy á thì đây là viết từ khóa lên nhánh các bạn có nghe cô rõ không vẫy vẫy cho cô xem bạn nào nghe cô rõ vẫy vẫy rồi cô trang cảm ơn cô trang nói tiếp nha nhìn qua cái hình ví dụ ở bên nè thấy không cái hình mind map cái bên nè cái nhánh là cái đường cong cong đúng không những cái đường cong cong thì các từ mà được viết trên các nhánh á các chữ mà con tụi con thấy viết trên nhánh á thì người ta gọi là từ khóa được chưa vậy thì từ khóa đầu tiên là nó phải ngắn gọn trong sơ đồ tư duy á, là nó phải ngắn gọn nó từ 1 đến 2 từ thôi 1 đến 2 từ thôi ha rồi màu của từ á, màu mà cái màu ví dụ như tụi con chọn tô cái nhánh đó đầu tiên là mình vẽ cái nhánh trước thì cái nhánh mình chọn tô màu gì thì cái từ đó đó cái chữ mà mình viết trên cái nhánh đó mình phải viết giống cái màu của cái cái cái uh, giống với lại cái uh, cái màu của nhánh nha rồi cái thứ ý thứ ba là cái từ ở trên nhánh này nè tụi con phải viết nên viết là chữ in hoa tức là không bắt buộc nhưng mà cái chữ in hoa là cái chữ mà tụi con viết dù là cái người đó chữ có đẹp hay chưa đẹp á thì viết cái chữ in hoa nó vẫn rõ ràng và nó dễ nhìn nhất là được chưa và cái thứ ý thứ tư á, là cái từ á cái từ mà mình viết trên nhánh này nè nó phải nằm trọn vẹn trên nhánh nha tức là nó không có nằm nó không có nằm rời ra cái nhánh hoặc nó không có nằm dưới nhánh à, tụi con nhìn thấy cái hình ảnh bên bên cạnh nó bên họa không thấy không cái chữ nè ví dụ như là kích thước nè rồi chữ chính nè rồi chữ lớn nè <clears throat> thì nó nó được viết nằm trên cái cái à, những cái đường cong nhánh thấy không rồi cái ý cuối cùng là kích thước của từ á, nó nhỏ dần theo nhánh thì ở đây tụi con nhìn tụi con thấy cái phần mà những cái nhánh nó tủa ra là cái nhánh lớn nhất người ta gọi là nhánh chính thì cái từ của nó cũng phải to nhất được chưa rồi cái nhánh thứ hai á nó nhỏ hơn cái độ dày của nó nhỏ hơn thì cái chữ của nó sẽ nhỏ hơn cái chữ của cái nhánh lớn rồi cái nhánh thứ ba nó mỏng hơn nữa thì cái chữ nó lại nhỏ hơn cái nhánh thứ hai tụi con hiểu chỗ này không rồi các bạn à, bật mic lên à, cho câu hỏi là các bạn hiểu chỗ này chưa dạ rồi dạ chưa thịnh dạ chưa? rồi thịnh chưa hiểu chỗ nào thịnh dạ rồi ạ thịnh ơi con đọc hết cái này rồi mà con chẳng hiểu hết trơn á thế nãy giờ cô trang giải thích con có lắng nghe con có hiểu chỗ con có hiểu không không hiểu luôn hả rồi cô trang giải thích lại cho thịnh một lần nữa nha rồi các bạn khác tắt mic giúp cô nha cái chữ mà ghi cho nhánh nó phải cùng với cái màu cái nhánh đó con nghe rõ chưa ừ, ý mẹ là mình phải vẽ cái nhánh màu ờ, chung trùng màu với lại cái cành đó hả? rồi để cô Trang giải thích lại cho Thịnh nha Thịnh ơi dạ. Thịnh nhìn thấy dạ. cái hình ở bên cạnh không Thịnh Dạ có Thế Thịnh có thấy nguyên một cái nhánh màu cam không Thịnh Dạ có Cái hình ở chính giữa mà hình quyển sách mà chữ có chữ mai mép và cái bóng đèn người ta gọi là hình trung tâm á Thịnh nhớ không Vâng Rồi Thịnh nhớ chỗ này rồi đúng không Cái hình trung tâm là nó giống như bữa cô Trang cho Thịnh vẽ cái nhà đó nha Thì cái này dạ. trong cái trong cái hình vẽ này nó gọi là hình trung tâm Rồi xong Thịnh có thấy cái nhánh màu cam nó mọc ra giống cái sừng trâu không Có Rồi Thịnh có thấy cái màu cam mà to nhất giống cái sừng trâu không Có Rồi thì cái nhánh màu cam mà to nhất người ta gọi là nhánh chính Nhánh chính À nhánh nhỏ là nhánh phụ đúng rồi giỏi quá thịnh giỏi thế thịnh có thấy là cái nhánh chính và cái nhánh phụ á là các nhánh nó có cùng màu với nhau hay khác màu thịnh dạ cùng màu đúng rồi như vậy có nghĩa là khi con vẽ cái nhánh của sơ đồ tư duy á là con chọn màu gì thì xuyên suốt cái nhánh đó con chỉ dùng một màu thôi đúng không ví dụ như dạ. chỗ này cái nhánh lớn này đợi cô trang xíu nha cái nhánh này á là nó màu cam con chọn nó là màu cam thì xuyên suốt cái nhánh này con phải vẽ các đường nhánh á là nó đều là màu cam hết được chưa thịnh dạ rồi còn thịnh thấy mấy cái hình mà hai cái đường chéo trang trí ở trong lòng cái nhánh này không chỗ cái cái con chuột của trang đang rê á thì người ta gọi là mình trang trí nhánh thịnh hiểu không cái con um, gì út trang hả con gì út trang cô trang nói là con thấy ở giữa cái cái cái hai cái nhánh á, cái nhánh chính á ở trong lòng cái nhánh chính người ta vẽ những cái đường người ta tô màu ờ, cái cái màu cam ở trong á và có những cái đường ờ, trang trí á con thấy không thì, có à thì cái này người ta là gọi là mình trang trí nhánh là cái nhóm bô cái cái ờ, cái ý thứ tư hôm bữa mình học đó ha rồi xong thế thịnh thấy ở trên mấy cái nhánh này nè ở trên mấy cái đường cong của mấy cái nhánh nó có những cái chữ á thì người ta gọi là từ khóa được chưa thịnh dạ giống như chữ từ nè rồi chữ khóa nè rồi cái uh, chữ hình nè rồi kích thước nè chữ chính rồi chữ lớn nè con thấy không thì tất cả những cái chữ dạ. viết trên từng cái nhánh đó người ta gọi là từ khóa thành hiểu không dạ. rồi và cái từ khóa viết trên cái nhánh á cái nhánh đó mình mình chọn mình tô màu gì thì cái từ khóa mà con viết trên cái nhánh đó con thấy người ta đang viết màu gì đây dạ, viết giùm con được không thành ơi dạ con thấy các chữ ở trên cái bảng minh họa này người ta viết nó màu gì Thịnh? Dạ màu cam Đúng rồi, vậy có nghĩa là Ở bên đây nè, màu của từ Cùng màu với nhánh, đúng chưa Thịnh? Dạ Màu của từ cùng màu với nhánh Rồi Thịnh hiểu mấy cái ý này chưa? Có nghĩa là từ khóa dạ. nè Nó ngắn gọn, rồi con thấy qua đây người ta chỉ có một hai từ thôi đúng không? Rồi, dạ. màu màu của từ tức là màu của các chữ mà viết trên nhánh nè nó phải cùng với màu của cái nhánh mà con đang tô con hiểu không con đang vẽ dạ rồi các chữ trên đây con thấy người ta viết thường hay viết in hoa thịnh dạ các chữ á con thấy người ta viết thường hay viết dạ. in hoa in dạ, in hoa rồi in hoa vậy thì cô trang giải thích thêm người ta khuyên mình nên viết chữ in hoa bởi vì nó to và nó dễ nhìn được chưa rồi rồi cái cuối cùng là kích thước của các từ nè nó nhỏ dần theo nhánh được chưa vậy thì con nhìn coi cái nhánh mà mập nhất như cái sừng trâu á nó to nhất á thì con thấy cái từ cái chữ ở trên đó nó có to không thịnh dạ có à rồi xong cái nhánh phụ mà nãy thịnh nói nè nó có ốm hơn cái nhánh chính không dạ có à vậy là con thấy cái chữ viết ở trên cái nhánh phụ á nó nhỏ hơn hay nó lớn hơn nhánh chính dạ nhánh phụ nó nhỏ hơn nhánh chính đúng rồi vậy thì có nghĩa là từ các từ khóa mà tụi con viết á nó sẽ nhỏ dần theo các nhánh hiểu không cái nhánh mà mập nhất dạ. mình viết cái từ nó mập nhất cái nhánh mà nó ốm thì mình viết nó ốm lại làm sao mà cho cái nhánh cái từ của các nhánh phụ nó phải nhỏ hơn nhánh chính được không được chưa dạ. rồi con hiểu hết con... chưa dạ rồi à, ok con rồi các bạn thông chỗ này chưa các bạn dạ rồi rồi ha hôm nay chúng ta là học buổi thứ năm rồi đúng không tụi con dạ rồi à, hôm nay là chúng ta là buổi thứ năm rồi là chúng ta còn 3 buổi nữa dạ ba buổi nữa hôm nay chúng ta sẽ đi học thêm một cái ờ, nhánh phục có chữ to hơn anh à, nhánh chữ có chữ to hơn nhánh phục tụi con có thể chụp màn hình lại đi dạ. còn không để cô trang cô trang sẽ chụp cái này rồi cô trang gửi lên group cho dạ ừ, để cho ba mẹ lấy dạ. cho con ha không phải bảo này con chụp cái này được không chụp luôn màn hình đi rồi hôm trước là cô trang dạy cô trang hướng dẫn cho tụi con cái cách vẽ nhánh chính rồi đúng không nhưng mà mất lại á thấy không không cần chụp đâu chút nữa cô trang sẽ chụp mấy cái mấy cái bước mà chúng ta đã học rồi cô trang gửi lên group nha các bạn không cần chụp đâu tập trung nghe cô nói đi Dạ, con chào con Chút xíu nữa cô Trang sẽ chụp to rõ rồi cô Trang gửi lên trên group cho Nhưng mà không không nhìn được cái nét bút gì màu không nhìn được Rồi, bây giờ tới bước thứ sáu nè các bạn Thì hồi nãy là chúng ta hôm bữa bước thứ tư là chúng ta học vẽ và trang trí nhánh chính rồi Nhánh chính là những cái nhánh to nhất ở trên cái hình sơ đồ tư duy nè Và bây giờ hôm nay bước thứ sáu chúng ta sẽ học cái cách vẽ nhánh con thì cái nhánh con nó cũng giống giống như nhánh chính vậy đó đầu tiên là tụi con phải vẽ nó có độ cong tụi con nhìn lên đây có cái cái nhánh con nào mà nó thẳng không dạ không dạ là không có đúng không vậy thì cái tiêu chí mà người ta kêu dạ. là vẽ các nhánh là nó có độ cong tự nhiên nè đó mấy cái nhánh con là mấy cái nhánh nhỏ nè thấy không mấy cái nhánh nhỏ nhỏ nè nó giống như cái nhánh cây vậy đó cái cành cây vậy đó rồi cái ý thứ hai là liên kết các nhánh liên kết với nhánh chính có nghĩa là nhánh, nhánh con này nó phải dính vào cái nhánh chính nha nó không có được đứt rời ra các bạn hiểu chỗ này không dạ, hiểu rồi để cô trang ví dụ nha dạ cô trang sẽ ví dụ minh họa cho tụi con dễ nhìn cô trang sẽ Ủa mà cô con nhớ trong group mình có mấy người rồi mà sao có Sao Thiên An Thiên An nói gì Đánh cô vào Đây, bây giờ cô Trang sẽ minh họa cho các bạn nha Thank thịnh Đúng rồi các bạn nhắc nhở nhau nha Rồi các bạn nhìn thấy Tôi có nhìn thấy màn hình của cô không vậy Cô dừng trình bày nha Rồi ở đây nè tụi con có nhìn thấy đây là cái nhánh chính rồi đúng không Đúng không Đó thì đây là cái nhánh chính và khi mà người ta kêu vẽ các nhánh con á là nó có độ cong tự nhiên và nó phải dính vào nhánh chính có nghĩa là tụi con phải vẽ như thế này ví dụ như đây đấy chưa cái nhánh con nè nó cong nè và nó dính vô cái cái đầu của cái nhánh chính rồi các bạn nhìn thấy không rồi bạn nào mà vẽ như vậy là sai nha bạn nào mà vẽ cái nhánh con mà nó nó đứt một khúc như vậy nó không có dính vô nhánh chính vậy là sai nha hiểu chưa rồi ok các bạn hiểu chỗ này chưa thì nó to và nó thuôn dần về cuối nhánh ha có nghĩa là cái gốc của nó tụi con vẽ cho nó to to một xíu cái gốc của nhánh con nó cũng vậy á nó sẽ to hơn ở cái cái đầu nè không cái gốc của nó sẽ to to hơn chút xíu các bạn nhìn lên màn hình của cô nè bạn nhìn lên màn hình của cô nha thấy không cái gốc của cái nhánh con á nó cũng phải to chút xíu cái đầu thì nó mỏng hơn được chưa các bạn nhìn thấy không thấy không thấy không được chưa rồi và khi mà giả sử như tụi con viết cái chữ ở trên nhánh con này nè thì cái chiều dài của cái chữ nó cũng phải bằng với chiều dài của nhánh nha đình lên đây á thì cái độ dài của chữ gia đình nó phải bằng cái độ dài của cái nhánh con nha đừng có để nó dài nó dư ra quá là nó không có đẹp nha nè nếu mà từ khi mà viết chữ là tụi con phải viết giống như cái ở trên nè còn bạn nào mà viết xong mà nó dư ra hai đầu rồi thấy không thấy nó dư cái khoảng cách như vậy là không có đạt nha này là gạch chéo nha Nghe chưa Mà phải viết cho nó bằng như vậy nha Rồi ok Và cái điều cuối cùng nữa Là cái nhánh chính này nè Cái nhánh mập nhất này nè Cái nhánh to nhất nó màu gì Thì cái nhánh con tụi con phải sử dụng màu đó Được chưa Được chưa Ân Thảo ơi Con nghe chỗ này không Dạ rồi Rồi Các bạn hiểu chỗ này chưa bạn nào hiểu rồi giơ tay vẫy vẫy rồi cô Trang mời tụi con uống nước nha Rồi chúng ta sẽ đi cô Trang sẽ chụp mấy cái bước để gửi vô trong group cho tụi con và bước thứ bảy là viết từ khóa lên nhánh con viết từ khóa lên nhánh con nhìn thấy màn hình của cô chưa giơ tay vẫy vẫy cho cô biết nào rồi thịnh giơ cao quá ta rồi ha tiếp nha viết từ khóa lên nhánh con thì nó cũng sẽ tương tự như là viết từ khóa trên nhánh chính vậy đó tụi con thấy không từ khóa nó cũng vậy thôi nó cũng ngắn gọn nó một hai từ thôi rồi màu của cái từ viết trên nhánh nó, ờ, nhánh con nó cũng phải giống như màu của nhánh rồi cũng viết in hoa rồi nó cũng nằm trọn vẹn trên nhánh nói chung là y chang như là cái cách viết từ khóa trên nhánh chính các bạn hiểu chỗ này chưa Đúng không rồi vậy hôm nay là cô trò mình sẽ đi à, vẽ cái à, sơ đồ tư duy à, nó theo các nguyên tắc từ bước 1 đến bước thứ bảy nha rồi giấy đâu giấy đâu bây giờ cô trang sẽ stop xem màn hình rồi tụi con được mở mic lên mở đi Mở lên tương tác Wow Thiên Hà nè Có bài nè Bây giờ cô sẽ chụp một cái hình Rồi cô à, cô sẽ à, xe lên cho tụi con ngồi vẽ theo nha Được không? Dạ được dạ, Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nha Ban đầu thì chúng ta sẽ làm theo đi cho tụi con quen đã Dạ À, à. Ủa, thằng bạn em xong chưa vậy? Cô Trang anh cô Trang mình có được trang trí cho nó đẹp không cô Trang? cái này khoan trang trí thảo mai mốt con sẽ học đến cái phần mà vẽ hình minh họa mình làm từng bước nha thảo bởi vì đây là cái sơ đồ tư duy chứ nó không phải là một cái bức tranh nên mình sẽ trang trí theo một cái cách khác nha con rồi bây giờ cô Trang sẽ xe cái màn hình này lên về chủ đề gia đình nha Đợi xíu cô Trang gửi vô trong đây đã Đợi cô Trang một phút nha Trang ơi, vẽ chưa Út Trang Từ từ con, từ từ cô Trang sẽ xe cái hình lên không Con có... vẽ xong rồi cô Không có cần gấp, không có vội, không có vội Rồi các bạn có nhìn thấy màn hình của cô chưa? được dạ được thì ra thêm cái gì con bây giờ mình đã đánh nhỏ nè cô sao minh châu minh châu màu trinh vẽ cái nó nhỏ nữa hả cô đúng rồi con hôm nay chúng ta sẽ vẽ tại vì cô vừa mới dạy cho tụi con cái bước thứ sáu thứ bảy là vẽ nhánh con và viết từ khóa lên nhánh con rồi hôm nay chúng ta sẽ bây giờ sẽ lấy một tờ giấy trắng ra vẽ lại một cái bản vẽ hoàn thiện như thế này rồi tô màu nha rồi viết chữ luôn nha được không các bạn hello dạ được dạ được dạ nhánh nhỏ được giờ mình vẽ nhánh lớn còn mình vẽ nhánh nhỏ đúng không cô tức là con sẽ đi vẽ từng nhánh một tức là ví dụ như vậy là minh châu đầu tiên vô là xác định cái khu vực vẽ cái hình trung tâm trước sau khi vẽ cái hình trung tâm xong cái thứ hai là chúng ta sẽ vẽ theo cái cái nhánh chính và hôm bữa cái nhánh chính là cô trang nói cái nhánh chính đầu tiên cô trang có hướng dẫn tụi con là nó sẽ nằm ở hướng 1 giờ đúng không là sẽ dạ. vẽ cái nhánh chính trước sau đó cái nhánh chính thứ ở đây nhìn ở đây bạn nào trả lời cho cô cô có mấy nhánh chính dạ bốn nhánh chính đúng rồi thịnh giỏi có bốn nhánh chính cái nhánh đầu tiên là nhánh gì thịnh dạ cái nhánh dính đầu tiên là cái nhánh gì nói về cái gì thịnh cái ý nhánh đầu tiên là ý gì từ khóa á thành viên đúng rồi thành viên thế nhánh thứ hai cái nhánh màu cam là nhánh gì con à tình tình cảm đúng rồi nhánh thứ ba là gì phòng khách đúng rồi nhánh thứ ba là phòng khách thế nhánh thứ tư là gì xanh vườn đúng rồi chính xác rồi vậy thì và và ở cái nhánh thành viên nó có nó có mấy nhánh uh, nhánh phụ nó có mấy nhánh số 2 coi như cái nhánh bự nhất mình gọi là nhánh số 1 nó có nhánh nhánh phụ nè năm nó đầu tiên là nó có ba nhánh số 2 đúng không là cái nhánh ba nè mẹ nè con nè rồi mấy cái nhánh kia nó là con của cái nhánh số 2 nữa tụi con hiểu không các bạn hiểu chỗ này chưa con phùng phương quần mình, bây giờ các bạn nhìn các bạn nhìn lên cái sơ đồ tư duy cô trang các bạn nhìn lên cái sơ đồ tư duy cô trang chia sẻ cô trang sẽ chỉ tụi con cái cách đọc ở trên sơ đồ tư duy nè đây đây các bạn nhìn nha đầu tiên là cô trang vẽ cái chủ đề này cô trang nói về gia đình ha cái hình trung tâm của cô trang là cái ngôi nhà rồi cái nhánh đầu tiên là cô trang muốn chia sẻ nói về giới thiệu về gia đình của mình á là có những thành viên nào thì cái ý đầu tiên cô trang muốn chia sẻ đó là thành viên thì trong nhà thì gồm có ba nè cái nhánh đầu đầu tiên là thành viên xong nó tổ ra là có các thành viên là gồm những ai nè ba nè xong cái nhánh thứ hai là mẹ nè các bạn thấy không xong cái nhánh thứ ba là con nè thì con thì cô trang có hai người con gồm một bạn là phương quỳnh và một bạn là minh châu đâu đúng chưa các bạn hiểu chỗ này chưa ừ. khi mà mình đọc sơ đồ tư duy tụi con sẽ đọc theo chiều kim đồng hồ nha rồi cái nhánh thứ hai cái nhánh tình cảm và cái nhánh màu đỏ nè thì tình nói về tình cảm của gia đình á thì chúng ta có những cái ý nè yêu thương nè rồi cái ý thứ hai là ý chăm sóc nè thứ ba là ân cần nè được chưa và cô trang có vẽ cái mặt à, biểu cảm là yêu thương rồi cái mặt hình tròn có hai con mắt hình trái tim này thấy không ơi ơi rồi qua tới cái nhánh phòng khách nè cái nhánh mà cô trang muốn nói về phòng khách á thì nó gồm có cái kệ sách nè cô trang ví dụ như cô trang giới thiệu về phòng khách nhà cô trang thì có cái kệ sách nè có cái sofa nè và cô trang có vẽ minh cái hình minh họa là cái sofa nè rồi xong ở phòng khách thì nó có cái tivi thì cô trang có vẽ hình cái tivi nè được chưa thì tụi con nhìn vô đây tụi con sẽ hiểu là à thành viên gia đình nhà cô trang có những cái thành viên là gồm những người như thế này rồi về nói về tình cảm thì gia đình cô trang là yêu thương chăm sóc và ân cần với nhau rồi ở phòng khách nhà cô trang thì có những cái vật dụng như vậy rồi ở sân vườn thì có hồ bơi nè có nhà xe nè có vườn cây nè vườn cây thì gồm có cây bưởi cây xoài cây mít gì đó nói chung là mình sẽ mình sẽ diễn tả à, mình sẽ tả lại trên cái sơ đồ tư duy thay vì tụi con sẽ viết bằng lời á tụi con hiểu không rồi các bạn hiểu chưa giờ chúng ta bắt đầu vẽ được chưa có còn bạn nào thắc mắc gì không con đang vẽ dạ vẽ luôn rồi đó hả nhanh như vậy con cũng đang bây giờ con đang vẽ giống cô đây nè cô con à vẽ giống cô đi nhớ nha nhớ cái hình ảnh trung tâm nằm ở giữa trang giấy cô trang chỉ hôm bữa nhiều lần rồi nha các bạn nhớ xác định cái hình trung tâm cho nó chính xác nha bạn nào đang ngồi gần cái quạt á ờ, xoay cái quạt chỗ khác giúp cô nè xoay cái quạt ờ, lệch đi xíu đi con để nó đừng có chĩa vô cái cô cô lấy tờ giấy uh, ờ, ngày trước mà mình uh, dở mình vẽ mấy nhánh nhỏ vô hả cô cái tờ giấy hôm bữa là con vẽ nó xấu cái ấy rồi đúng không minh châu minh châu ơi cái tờ giấy hôm ờ, bữa là tụi con vẽ cái phần ấy rồi đúng không dạ cái tờ giấy hôm à, bữa mà con vẽ như vậy rồi thì à, thì con lấy tờ giấy khác đi Minh Châu Cô Trang ơi Cô Trang nghe Thành con, giấy để cho cô Trang coi Thịnh uh, xác định giấy đúng chưa <laughs> Ân Thảo nữa đưa giấy cho cô coi Con xác định ngang rồi cô Ngang nhưng mà Ân Thảo có vẽ trong cái tờ giấy đôi không con cho nó rộng Chứ đừng có vẽ trên cái uh, trang tập không nó sẽ bị hẹp lắm Ân Thảo Dạ hả cô Hôm ờ, bữa cô Trang có nói con rực tờ giấy đôi ra Khi vẽ sơ đồ tư duy con hãy lấy một tờ giấy Cho nó rộng bằng tờ giấy A4 như vậy nè Ân Thảo Con vẽ dạ. nó, nó mới đủ Đây con vẽ nhanh nha cô Con vẽ Ân Thảo nói gì, à, quên Minh Châu nói gì con Cái gì con vẽ nhanh được không cô Con vẽ nhanh là sao Minh Châu con, nói đi cô đang nghe nè minh châu con vẽ nhanh là như thế nào con biết hả con biết con gái nói đi con gái con gái muốn nói ý gì con nói đi con coi con giật lấy đôi sau nó không vẽ à. rực tờ giấy đôi sao con xoay con mở cái tờ giấy đó ra ví dụ như tờ giấy đôi của con nó đang như thế này đúng không Văn Thảo dạ. xong yeah. con mở bung nó ra như vậy nè mở cho nó thẳng ra như vậy nè xong rồi con vẽ cái hình trung tâm nó nằm vô chính giữa của cái cái cái tờ giấy đôi đó đó giấu dạ, cho con rồi các bạn vẽ đi rồi đưa cho cô xem cô sửa cho từng bước con ơi, con có thắc mắc gì không con? Dạ vẽ dạ, bốn cái cành đó luôn hả ông cha? Đúng rồi, vẽ hết bốn cái nhánh giống vậy luôn á Thịnh. Nhưng mà nhưng mà Thịnh ơi, Thịnh dạ. với các bạn nè, cái này tụi con có thể miêu tả lại, ví dụ như nhà con có ba mẹ nè, rồi à, con rồi em con thì con vẽ khác đi cũng được nha Dạ Hiểu không? Dạ Nhà con có mấy người? Dạ nhà con thì um, có bốn người Có đứa em lì lợm còn hơn trâu nữa <laughs> Sao nói em như vậy? Rồi ơi, ở nhà ở nhà nó toàn phá đồ không mà đập biết hư bao nhiêu đồ bằng thủy tinh rồi làm hư bút đồ đồ học tập của con vậy hả con cầm kéo nữa kìa rồi vậy là thể ví dụ như các bạn nè cái chỗ này tụi con có thể vẽ nè ví dụ như là tụi con vẽ đơn giản thôi cái nhánh thành viên thì nhà tụi con có mấy người tụi con ghi ra ví dụ như một cái nhánh là ba nè một cái nhánh là mẹ nè rồi cái nhánh là bản thân mình là bạn nào có em thì làm thêm cái nhánh em nữa được không hoặc em hay anh hay chị gì đó thì vẽ vô không cần phải viết tên giống của cô trang ha dạ vẽ đi thịnh minh châu đà à, ngọc tina vẽ đi vẽ đi con con đang vẽ à bạn nào vẽ xong phần nào là đưa ngay lên cho cô trang xem để cô trang uh, sửa nha dạ yeah. ơi con rời rớp chưa đây là cô con bùng ra ở giữa con biển xong phần này cô con xong phần này rồi cô đó đưa cô coi cho minh châu đưa lên màn hình cho cô xem con vẽ xong cô Minh Châu đưa cô, cô xe đang, không? Cô đang, cô vẽ sắp xong rồi đó Vẽ sắp xong rồi hả Ân Thảo? Dạ Vẽ xong hết bốn nhánh luôn rồi hả? Dạ, còn hai nhánh nữa thôi À giỏi Các bạn có thể phát họa Phát họa bằng bút chì hết nha Rồi sau đó chúng ta sẽ tô màu nha Cô có thấy không cô? chưa có thấy Minh Châu ơi Con xoay ngược rồi Con xoay cái mặt mặt trước ra Con đang xoay cái mặt <laughs> sau Rồi con Không tức là con xoay cái tờ giấy của con lại Hồi nãy con xoay cái mặt sau Nên cô chỉ thấy cái mực nó bị in qua thôi à Xoay lại Đúng rồi Đâu rồi đưa xích lên cái camera cho cô xem à, Xích qua trái con Xích qua phải con hạ xuống xíu Minh Châu ơi Minh Châu bây giờ con chịu khó con lấy một cái tờ giấy mới nha cái đó coi như là cái phần rèn luyện các nhánh nha con lấy một cái tờ giấy mới con đặt nằm ngang và con vẽ lại giống y chang cái hình này của cô nha được không minh châu con vẽ theo dạ. con vẽ theo cái hình mẫu này nha trang ơi cô trang nghe bạn nào đang gọi cô trang dạ con cô thấy tin nhánh của con sao ạ ủa thiên an ạ à? thành viên cái chữ thành viên con viết nó bị leo lề qua bên kia rồi thế nha ơ ba trời con thấy cái chữ thành Rồi, Nam đã bả cho nó đúng ngày mình học cô thấy sao ạ à? Rồi con vẽ tờ giấy khác cô Ờ, thì, à, Minh Châu vẽ tờ giấy khác đi Thiên An ơi, con nhìn cái cái hình của cô á Thiên An Con thấy cái chỗ mà cái góc của các nhánh chính á Thiên An cái mấy cái góc mà nó à, của các nhánh chính bốn nhánh chính nó dính vào cái nhà nè con thấy cái góc nó to không thiên an nó to hơn cái đầu nhánh không dạ nhưng mà con lại không biết vẽ nhánh đó cô con sẽ vẽ nó giống như hình hai cái dấu ngã vậy á thiên an giống như là dạ. cái đường của dấu ngã sao mà không vẽ một cái đường ở dưới nữa thì nó sẽ tạo nên cái độ cong như vậy mình tập riết sẽ được nha con dạ vâng à từ từ tụi con từ từ rèn luyện là nó sẽ đạt thôi ha rồi ơi con vẽ cái này à, quen tay rồi ok giỏi dữ vậy ta đâu đưa lên cô trang xem thịnh à, nhưng mà không, không đẹp lắm từ từ vẽ được đã tụi con xích vô cô trang chưa thấy rõ Wow, Thịnh vẽ đẹp quá Thịnh Tiếp tục nỗ lực nha các bạn Nhưng mà con không dạ. biết vẽ hình nhiều lắm Nên là con chỉ ờ, ghi chữ thôi Thì mai mốt nữa thì con sẽ luyện vẽ hình Vẽ hình nhiều thêm Từ từ tụi con làm vậy là cũng là tốt rồi Học mới chạy như có ờ, có hai tuần thôi mà tụi con cũng đã hình dung ra và cũng đã luyện được từ từ thì cô trang nghĩ là tụi con mà luyện chịu khó luyện tập nhiều á muốn tụi con sẽ vẽ rất là đẹp luôn cái sơ đồ tư duy này á là mai mốt tụi con có thể vận dụng khi đi học tụi con có thể tóm tắt bài giảng của mình á bằng sơ đồ tư duy á nó sẽ rất là tóm gọn thay vì chúng ta sẽ viết cả một cái bài văn Wow Cô Trang ơi sao có hai hình cô Trang không vậy À cô Trang đang đăng nhập vào một thiết bị nữa để cô Trang nhìn tụi con Còn cái ờ, thiết bị kia đang share màn hình á Nên là cô Trang không có nhìn thấy các bạn Không um, gì đó um. xong sớm mà cô Trang thấy các bạn nha, à. tụi con có biết chụp hình gửi lên trên tin nhắn không dạ, dạ có bạn nào biết thì chút nữa vẽ hoàn thiện cái cái hình mẫu ờ, tụi con mà vẽ vô xong chụp hình gửi vô tin nhắn cho cô xem nha dạ dạ dạ gửi cho gửi cho cô Trang xem à dạ, con vẽ lố một cái con lại muốn đỏ giờ lại muốn vàng không Út trang đi màu màu mè rồi con muốn Ủa nhưng mà út làm màu đỏ là, là là là phải màu đỏ luôn chứ có màu vàng đâu màu đỏ hết mà con làm cái cành khác mà Ủa cô đây cô đây mình tô màu giống hay tô màu khác hay là tô màu là hai nhánh ờ, chính màu trong màu đó và nhánh phụ màu đó và chữ của màu đó Mẹ nhìn nè Nãy giờ con đúng rồi đâu dơ bây giờ thì cũng phải phải vẽ đúng như vậy chứ đâu dơ lên con dơ dạ. Chắc... lên dơ lên hai mẹ con màu giúp trang vẽ khoan à bây giờ ý con nói là bây giờ con muốn vẽ màu vàng đúng không đúng rồi đúng khoan, ừ khoan mẹ thủy thịnh ơi thịnh đưa lên cho cô trang xem mẹ tưởng ờ, mẹ tưởng là con phải vẽ giống như út nhưng bây giờ con muốn vẽ màu gì con vẽ đúng không vẽ là một màu là được đúng không ừ ok cái cái này ừ, lỗi quá ừ không sao rồi mới mốt mới vẽ cái cái cô cái, cái trang ơi cô trang mình có được tô màu khác không cô trang tức là con muốn tô màu khác cái màu nhánh của cô đúng không con tô được nhưng mà ví dụ như con thay vì cái nhánh của cô màu tím con thích màu tím con có thể vẽ cái nhánh đó thành nhánh màu cam nhưng mà xuyên suốt cái nhánh đó con phải sử dụng màu cam nha nhưng mà con vẽ nhánh phụ xấu dạ. quá hiểu không hiểu à. mẹ ơi mẹ dạ, thủy dạ, ơi mẹ thủy ơi em em mới học có hai tuần em làm vậy là tốt lắm rồi thịnh ơi con giỏi lắm con làm tiếp đi thịnh dạ từ từ cô trang sẽ sửa cái đít này là nó to hơn hơn. ừ. to hơn không vẽ dạ. bằng như vậy là không không có đẹp đúng không thường dạ. ừ, phải vẽ sừng trâu sao cái sừng trâu nào mà hai đầu bằng nhau đúng không dạ. thì cái này là nó phải to ra đây nè có hiểu không ừ. các bạn to nhớ đây. nha khi vẽ các nhánh chính á chúng ta vẽ nó giống như cái sừng trâu á thì cái, cái góc ở trong nó phải to hơn cái đầu nhỏ ở ngoài nha mày tô màu luôn đi hiểu chưa nó không nhọn cái đầu cái đít của nó không có nhọn giống như cái đầu này có hiểu không nhưng mà con muốn vẽ như vậy ngon nè tại vì cái thôi thôi thôi để cầm làm to ra thấy chưa ok chưa ừ. để mai gọi thử dạ. cô Trang ơi cô Trang nghe con con vẽ mặt hình trái tim thôi con nhỉ yêu hình trái tim được cô thấy sao rồi? dở thôi xích vô xích vô xích vô xích vô đây là Thế An đưa lên cho cô Trang xem coi nha. Không, cái mặt nó có hình cái tim mặt thiên An ơi Dạ thiên An đưa lên cho cô Trang xem đi Nhưng mà con chưa có vẽ xong Con mới vẽ được đến cái, cái phòng khách à Từ từ con từ từ cho vâng. cô Trang xem coi đã Rồi con vẽ tiếp Dạ vâng thiên An chỉ cần điều chỉnh cái chỗ mà Cái cái nhánh chữ ngang là ở trong cái góc nó phải to hơn ừ. cái ở ngoài nha con dạ vâng cái góc của con ở trong nó bị nhỏ hơn ở ngoài tiên yên ơi dạ con điều chỉnh lại chỗ này nha dạ vâng con nhìn con thấy cái sừng trâu của cô vẽ không cô vẽ cái nhánh giống cái sừng trâu không cái sừng dạ, trâu dạ. thì vâng. ở trong cái chỗ cái đầu của cái con trâu nó phải to hơn cái cái mũi nhọn ở ngoài được không con thì con phải luyện tập con mới ok con, con biết okay. đây lần đầu tiên con vẽ cho nên con chưa có biết ờ à, con cứ vẽ từ từ đi bạn nào chịu luyện tập là bạn đó sẽ mau giỏi lắm rõ hơn rồi cô Trang sẽ sửa sau Vẽ cái hình ngôi nhà thôi đúng không cô? Con vẽ giống luôn cái hình cô Trang đang xe nè Minh Châu ơi Minh Châu ơi là... Dạ là vẽ luôn mấy cái nhánh luôn hả cô? Đúng rồi chúng ta sẽ vẽ vẽ luôn cái phần sơ đồ tư duy này Bây giờ con có thể phát thảo bút chì trước đi uh, Minh Châu chút xíu nữa Vẽ với viết bằng bút chì chút xíu Mình sẽ lấy Sau khi học xong con có thể lấy màu con tô nha Minh Châu dạ à, cho nó nó nó nó kịp thời gian cô trang ơi cô trang cái bộ màu của cô trang bao nhiêu màu mua bao nhiêu tiền mua ở đâu cô trang cái à, bộ này của cô trang là 80 màu nha mẹ thủy ui da trời ơi đây cái bộ này là bộ à, cái này là bút chuyên dụng bút marker cái này mua trên shopee á mẹ thủy bao nhiêu một bộ đó cô trang hôm trước cái bộ này là cô trang mua là thấy nó để là 700 mấy nhưng mà nó giảm còn 350 mấy ngàn á 80 màu viết được cái chữ nhỏ vậy luôn hả cô không không cái uh, bộ mà của cô trang viết chữ nhỏ là cô trang xài bộ này bộ bút lông kim 80 màu trời ơi nhiều quá <laughs> không nhưng mà kinh nghiệm của cô trang á bởi vì cái lúc này cô trang mua là cô trang cũng chưa có kinh nghiệm sử dụng tức là ví dụ như á là các mẹ mua cho mua cho các con á màu, màu không có cần là màu như thế này 80 màu thì thiệt ra nó cũng không có sử dụng hết mua khoảng uh, à, 24 màu thôi 24 màu chính thôi rồi còn cái bút lông kim này nè thịnh có cái đó rồi sao cũng được à. Ờ. của con đây nè gia dạ, thịnh có hai loại là <laughs> một cái màu chì một cái là màu lông màu chì á thịnh thì con có thể tô trong các màu nền nè thịnh nè hoặc là ở trong cái cái lồng của cái nhánh chính á tạo các hiệu ờ, các các gọi là các hiệu ứng uh, ba tần á cái hoa văn ở trong cái nhánh chính nè thấy không thì con có thể nhưng mà bút chì ừ. bút chì nó hơi nhẹ không bữa gia thịnh cũng làm bút chì nhưng mà nó nhạt quá không nên sao ví dụ như những cái nét này nè mình sẽ đi không vài nét bút lông mình sẽ đi vài nét bút lông rồi mình sẽ tô những cái bút chì còn nếu mà có mua nếu mà có mua là chỉ nên mua khoảng hai à, bút mà loại bút marker thì nó có cái độ loang màu á thì chỉ mua khoảng hai mươi mấy màu thôi còn cái bút lông kim này đừng bao giờ mua giống của cô Trang nha 80 màu không có xài được nhiều hết á nên hãy mua bút lông kim chỉ mua khoảng độ 7 đến 9 màu màu thôi tại vì ví dụ như các màu ui da, các màu à, chính nè đỏ cam vàng tím xanh xanh dương xanh lá khoảng 7 đến 9 màu chính đó thôi còn cái này nó để 80 à, màu nhưng mà mẹ thủy biết không nó có những cái mẫu rất là lợt không có xài được thấy chưa Nên 24 bị... màu là 24 màu chuẩn nên mình mua mình xài 24 màu này ví dụ như con mua cái bộ màu lớn này nè con mua khoảng con chưa có vẽ chuyên dụng thì con mua khoảng 24 màu thôi ha Còn đang đòi con đang đòi mẹ ơi mẹ mua cho con một bộ nào 100 màu á con đâu có xài hết đâu thịnh như của cô trang bây giờ về nó sẽ hết Nhưng màu mà con... hồi trước con có mua một bộ màu tại sao người ta không có màu trắng nhờ ốc trang nhờ hả thấy trong đây người ta trừ hồi trước con có mẹ con mua bộ màu cho con á màu đen người ta cho ở trong đây luôn nè à không người ta không có trừ điểm nha con được quyền tô nhưng mà người ta không có tính nó vô là một màu thôi còn con con vẫn được quyền tô cái gì cũng là tự không bỏ vô miệng là không được bạn nào bây giờ bạn nào mới mốt á, ờ, học giỏi đi rồi ba mẹ thưởng chứ muốn thì chúng ta muốn được nhiều thứ lắm nhưng mà các bạn nào đạt thì sẽ được ba mẹ thưởng Trang ơi con vẽ xong rồi Đâu ơi Trang coi danh Thịnh học là một năm phải như đây nè Phải mua giày nè <laughs> Mua sỉ luôn <laughs> Đây nữa này ức Trang Tổng cộng là một nhưng mà năm nay học online mà học online ở nhà có đi lên trường đâu mà mất mất dụng cụ cô trang ơi con vẽ xong rồi đâu ở nhà cho cô trang xem ở nhà ở nhà có một tên là chuyên phá đồ đâu tina đưa cho cô trang xem tina anh tô xong chưa đẹp cô con vẽ cái nhà như vậy được chưa cô khoan khoan bên châu đợi xíu rồi bạn tina làm cũng tốt hơn rồi nè tina luyện thêm nữa là vẽ đẹp luôn á con ha nha dạ từ nãy giờ con vẽ mà con chảy hết cả mồ hôi luôn <laughs> tập trung lật ra sau mẹ tập trung cao độ dạ, nhà đâu chưa à nhà của minh châu minh châu ơi sao đưa xa ra xíu minh châu đưa xa xa cho cô trang nhìn coi con vẽ đúng cái chỗ trọng tâm ở chính giữa cái tờ giấy cho minh châu ông nhà nhìn giống bữa cơm cô trang ơi con tô màu nha à, có tô màu đi thiên an dạ Minh Châu lớn đâu rồi? đây cô ơi à vậy nữa con vẽ cũng tương đối tốt rồi đi à, minh châu nhưng mà mấy mốt vẽ cái ngôi nhà ngắn lại nha cái kích cỡ này nó hơi to quá rồi đó cái đó con đang vẽ giấy mấy vậy à, à. giấy A4 là nó chỉ bằng cái này thôi chứ Minh Châu Cổ mình mất rồi nè lại dạ, dạ, nói cái thật sao cái suốt mẹ đi nó bây giờ cô chi dừng xe cái màn hình cái nha rồi bạn nào vẽ rồi đưa lên cho cô Trang xem lại coi khoan nè Thiên An đưa cho cô Trang Thịnh vẽ tương đối rồi nè Mình rồi em mình nè À cô Trang nhắc Thịnh một xíu nha Cái màu vàng á nó rất là đẹp Nhưng mà mấy mốt con kinh nghiệm con vẽ sơ đồ tư duy Cái nhánh con đừng có vẽ màu vàng Ok không bởi vì màu vàng dạ. nó rất là đẹp nhưng mà khi con vẽ lên á chụp hình này kia nó sẽ không có thấy chữ nên cái màu vàng con nên dùng nó tô trong cái hình trung tâm nó sẽ làm bật cái hình trung tâm của con rất là đẹp nhưng mà nếu mà dùng trên nhánh á nó sẽ bị hạn chế khi mà con chụp hình gửi nộp bài hay cái gì cái nhánh màu vàng cái chữ mà viết bằng màu vàng lên là sẽ không có nhìn thấy luôn nó bị mờ lắm dạ à rồi tới à, bạn à, bạn minh châu lớn đưa cho cô xem cái hình khác Bên trong mở cam lên con Trời ơi Trường với Tam Kim Nguyên ơi sao hôm nay vào lớp trễ vậy con Kim Nguyên ơi Cô Trang kìa dạ. Kim Nguyên Hôm nay con có việc hay sao giờ này mới vào lớp Sao con tại vì uh, nhà con cúp điện à vậy hả rồi chút xíu nữa cô trang sẽ gửi hình cho con vẽ nha dạ. út trang sao có hai út trang vậy cô dạ. trang mới biến hình á hóa phép trời ơi út trang có nhẫn thuật rồi nã luôn tô phát thanh kỹ thuật luôn hả rồi minh châu lớn đưa cho cô xem thiên an đưa cho cô xem lại coi thiên an dạ, dạ, được không không có xoay ngang lại thiên ngang, xoay ngang lại xoay ngang xoay ngang tờ giấy lại nó mới đúng chiều không con xoay lại thuận theo cái hình của con cho cô xem không có xem được con vẽ thiên an ơi dạ con vẽ cái tờ giấy ngang á ngang luôn nhưng mà nãy con xoay ngang nhưng mà con vẽ trên có một mặt như vậy à hiểu không con vẽ trên có một cái trang giấy tập thôi vậy thì con phải xoay xoay lại như vậy cho cô cô mới nhìn được cái hình của con còn nếu mà nãy con về cái hình to ra như vậy á thì nó mới đúng ha rồi con xoay ừ, lại trang nhìn vẽ sao cô chút xíu nữa cô trang sẽ gửi hình nguyên cái sơ đồ tư duy cho kim uyên nha dạ giờ các bạn vẽ các bạn vẽ xong đó rồi đó dạ. cô kết thúc rồi chút xíu nữa rồi cô gửi cho con nha con sẽ gửi riêng cho kim nguyên nha dạ thiên an đưa cái hình lên con xoay lên xoay lên cái hình ngôi nhà cho nó thuận xoay lên xoay dựng cái tờ giấy lên luôn đi dựng cái tờ giấy lên Thank you. Cô trời Rồi bây giờ Thiên An ơi Thiên An Con con nhìn lại cái sơ đồ của con á Cái chỗ nào mà cái góc của cái hình Cái nhánh chính á Mà nó bị nhỏ Thiên An lấy cục gom Thiên An tẩy chỗ đó xong Thiên An vẽ nó to ra hơn cái đầu chút xíu được không Cho dạ cái hình của con nó đẹp hơn nha Chứ cô Trang thấy con vẽ giỏi rồi đó Rồi khi nào nó kết thúc rồi hả ừ. cô ơi cái nhánh là cô con nên vẽ màu gì mới đẹp cô cô ơi cho thịnh xuống à. cô đây không cô màu không này cô ơi cho thịnh xuống cái nha điện thoại mẹ hết pin rồi bye bye gia thịnh chút nữa dạ, ờ, ờ, mẹ mẹ thủy ơi có gì mẹ thủy cho gia thịnh ờ, nộp bài sơ đồ tư duy lên nhóm facebook nha để truyền cảm hứng cho các bạn nữa nha tức là sẽ dán dán cái hình dán cái hình lên trên cái tường á xong rồi cho thịnh đứng thịnh giới thiệu rồi hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về chủ đề gia đình thì á gia đình mình gồm có thành viên gì đó xong rồi à, những ai đó thịnh giới thiệu ra xong rồi cái nhánh thứ hai là cái về cái nói về tình cảm thì gia đình mình là ân cần chăm sóc quan tâm nhau gì đó rồi à, giới thiệu về phòng khách của nhà mình rồi đến cái nhánh cuối cùng là cái nhánh à, sân vườn nha mẹ thủy cho thịnh làm nha rồi dạ, rồi dạ, dạ, ok, okay bye bye bye bye gia thịnh bye bye mẹ thủy wow ân thảo đẹp quá ân thảo ân thảo có thuyết trình được không con vẽ xong tối ờ, ngày mai con thuyết trình con nộp lên nhóm facebook của mình được không dạ được con tô màu xong con sẽ dán cái cái cái hình đó lên trên cái tường xong con sẽ đứng con giới thiệu rồi con thuyết trình về cái bản của con nha về cái chủ đề dạ. gia đình của con nha ok nha Dạ, dạ ok con Ok con Giỏi Rồi à, Ngọc ơi con đưa hình cho cô xem Kim Nguyên ơi để cô gửi hình qua cho con nha Kim Nguyên Dạ mình sẽ vẽ cái sơ đồ tư duy như cô Trang à, cô Trang gửi Kim Nguyên cô Trang gửi rồi đó con sao mạng nó bị đứng rồi Ngọc ơi đưa lại cho cô xem đi mạng bị đứng rồi cô không nhìn thấy à, Ngọc ơi Ngọc ơi Ngọc ơi con vẽ cũng đẹp á bỏ mất nhau chị Ngọc ơi mở mic lên mở mic lên ngọc ơi mở mic á à, à. ngọc ơi con vẽ cái hình nó rất là nổi nó rất là rực rỡ nhưng mà cái phần kỹ thuật về cái nhánh đó ngọc con vẽ các nhánh giống như cái cách cô hướng dẫn nha ngọc được không con có gì ngọc điều chỉnh lại nha xong rồi ngày mai cái ngọc lên ngọc dán cái từ tư duy đẹp của ngọc lên cái ngọc lên ngọc thuyết trình Ngọc giới thiệu Ngọc nhờ mẹ nộp lên group nha Được không? Dạ Ok với cô à với dạ, Ngọc trang trí màu sắc rất là đẹp luôn Ngọc trang trí màu sắc rất đẹp luôn Nha Giờ mình chỉ cần sửa một chút xíu về cái cô Trang ơi con dạ. Ân Thảo ơi con tắt mic giúp cô Ân Thảo Dạ ok cô Rồi Ngọc tắt mic giúp cô nha Rồi à, Thiên An hỏi cô cái gì con con vẽ xong con tô màu xong rồi nhưng mà con tô màu luôn mấy cái nhánh ờ, mấy cái nhánh phụ giống như hồi nãy của cô trang á con ví dụ như cái nhánh ờ, cái nhánh thành viên của con tô trong cái nhánh chính màu gì thì mấy cái nhánh còn lại con tô nó vẽ lên cái đường đó màu đó luôn con hiểu không cô trang xe lại hình ảnh cho nha đây nè nhìn thấy cô trang tô trọn màu không các bạn nhìn thấy chưa chưa Thì chưa cô cô chưa nhìn thấy hả ủa sao kỳ vậy rồi cô trang xe lại đợi một xíu Ủa, sợ bạn nào thấy chưa Thế rồi cô cô đang đợi con tí cô uống thuốc đỡ Thế rồi cô rồi bây giờ cô trang ơi bây giờ con đồ màu lên mấy cái phần mà con vẽ bằng bút chì hả đúng rồi con gái con lấy cái bút lông con đồ lên những cái nét mảnh đó đó nha con gái nha nhưng mà con không có bút lông con chỉ có bút sáp màu à à bút sáp màu vậy con con con chuốt cho nó nhọn nhọn xíu rồi con đồ lên được không dạ nha. được à con gái giỏi quá Adayamba bukan Bukhari bukan Bukhari Không có trang mà ừ, phòng khách con đâu có kệ sách rồi tivi sofa đâu Con có thể diễn, cái này là cô Trang đang diễn đạt theo cái của cô Trang thôi á à, Kim Nguyên cái này là chỉ là một cái bài mẫu thôi Kim Nguyên hiểu không <laughs> dạ à, nếu mà ví dụ như con nè ví dụ như cái nhóm hành nấu chứ làm gì tình trạng gạo nó khô thì tự đủ vừa nước thì đó chứ làm gì nó nhão dần ví dụ như cái nhóm thành viên ví dụ như nhà Kim Nguyên sẽ có nè ba nè mẹ nè rồi bản thân con thì con gọi là mình nè tôi nè hoặc là em nè là con có bốn nhánh con đúng không thành viên nhà con là cái, cái nhánh chính là nhánh thành viên và có bốn nhánh con đó là ba nè nhánh thứ ba là nhánh mẹ nè nhánh con rồi nhánh em nè đúng không đúng không rồi qua tới nhánh tình dạ. cảm á qua tới nhánh tình cảm ví dụ nhà con á con cảm nhận nó như thế nào ví dụ như yêu thương rồi ba mẹ thì à, à, chăm sóc ân cần gì đó thì con liệt kê ra ha rồi xong ví dụ như tới phòng khách nhà con thì con sẽ vẽ ra ví dụ như phòng khách nhà con có cái bàn bàn gỗ hay là cái gì gì đó thì con con vẽ ra nha mỗi một ý nó là một nhánh con được không rồi ví dụ như tới sân vườn thì ví dụ như sân vườn nhà con có cái gì thì con sẽ vẽ ra từng ý được không con con hiểu chỗ này không có cây sao mà cô thì sân vườn thì có cây nè rồi ở ngoài sân thì sẽ có chỗ đậu xe nè con hiểu không Thì nhà đâu em đâu có đâu thì ở nhà, nhà mình đậu xe cũng phải đậu ngoài sân chứ đậu đâu xe mẹ con đậu dạ, dạ. ở trước sân nhà còn con nói sau sân thì sân trước sân sau gì nó cũng gọi là sân vườn ờ. rồi được chưa con đây là cái bài này là bài mẫu thôi nha cái bài mẫu mà cô trang cô trang gợi ý để cho tụi con làm còn bạn nào chưa biết làm thì có thể vẽ giống để tập chủ yếu là tập cho tụi con hiểu từ khóa là như thế nào và các nhánh phụ nhánh chính nó ra làm sao các bạn hiểu chưa rồi các bạn hoàn thiện chưa giờ chúng ta chuẩn bị kết thúc lớp nha kiếm nguyên vẽ chưa có xong rồi bây giờ là hôm nay là tụi con vẽ cái phần này xong hết rồi bây giờ chỉ còn cái phần tô màu nữa thôi thì các bạn tô màu xong sẽ nhìn nhờ ba mẹ à, nộp lên trên uh, nhóm facebook để chúng ta cùng truyền năng lượng cho nhau để cùng học nha được không các bạn bạn, dạ được bạn nào giỏi nữa thì vẽ xong dán cái sơ đồ tư duy của mình lên và đứng thuyết trình nha dạ à sẽ tập cho tụi con ngày càng dạng dĩ mai mốt tụi con đi học tụi con sẽ rất là mạnh dạng luôn tự tin nữa ờ cô thuyết trình là mình thuyết trình theo cô chiều kim đồng hồ đúng không cô trang đúng rồi kim nguyên chính xác con nói gì tina con đồ xong rồi đẹp rồi đó con nhưng mà mai mốt ờ, con còn mai mốt ti đen vẽ nhánh hạn chế sử dụng nhánh màu đen nha con dạ vâng à, mình vẽ rồi cha rồi các bạn nào còn câu hỏi gì không lố của tụi con hết 15 mươi là đạt không dạ đó còn lớp mình có câu hỏi gì nữa không dạ không ạ à. quýnh dâu lớn thôi với bạn quýnh dâu có trang nhà mình thuyết trình là mình đọc hết uh, thuyết trình mấy cái nhánh lớn rồi mình đọc nhánh nhỏ đúng không cô trang đúng rồi con ví dụ cô trang ví dụ nha con sẽ nhìn lên cái sơ đồ này con nói là các bạn tắt mic giúp cô đi cô trang ơi ơi con bây giờ con vẽ xong rồi con thoát lớp được chưa ạ? được rồi khoan cô trang chào cô trang hướng dẫn xong nữa cô trang chào rồi mà chúng ta kết thúc lớp luôn nha một dạ. phút nữa thôi tức là kim nguyên con lên con thuyết trình đó con sẽ nói là xin chào các bạn à, mình tên gì đó ba từ để nói về mình hôm nay mình xin chia sẻ về cái nội dung à, cái sơ đồ tư duy với cái chủ đề là gia đình nha thì gia đình của mình con sẽ trình bày theo cái chiều kim đồng hồ được không tức là đầu tiên là nhắn thành viên nè thì nhà mình gồm có những thành viên như vậy như vậy ha rồi sau đó là tình cảm thì gia đình mình là những người trong gia đình có những cái ờ, tình cảm là quan tâm chăm sóc yêu thương nhau gì đó con liệt kê ra được chưa rồi xong rồi tới kế tiếp là về cái phòng khách thì nhà mình gồm có những cái ờ, vật dụng như vậy rồi đến cái cuối cùng là cái sân vườn ví dụ như vậy á có nghĩa cô cô mà mấy cái nhánh lớn còn có thể không ờ, quỷ giống cô được không con có thể trang trí họa tiết khác nhưng mà nhớ nó cùng màu nha không phải cô ấy là mấy cái nhánh lớn á thì con có thể vẽ lộn xộn ờ, chữ được à ý là con có thể vẽ lộn xộn được không lộn xộn là sao cô chưa hiểu ý con ừ. ý là nếu mà lộn xộn là tùm lum tùm la cô ý là con là bỏ chỗ cô để cho bạn trình bày nói đi con ấy là cái chữ thành viên này nè con có thể viết qua bên đây hay là ở dưới đây cũng được đúng không cô hay là Tôi phải viết qua đây rồi bye bye uh, Tina tôi chào Tina em. dạ con chào cô con có thể đổi trật tự đúng không ý con là như vậy đúng không ý là con muốn để sao con để được không cô thông thường á cả ở trong cái sơ đồ tư duy á nó có cái phần bốn cục á thì tụi con phải trình bày nó theo một cái tính logic hiểu không ví dụ như nói về chủ đề gia đình thì cái tính logic của nó là con phải nói về gia thành viên trong gia đình trước hiểu không rồi sau đó chúng ta mới đi đến các thứ tự là tức là gia đình là thành viên của mình quan trọng nhất sau ra đó chúng ta sẽ đi đến các thứ tự kế tiếp được không con dạ yeah. Dạ. ở đây ở đây con ra nha con mời bye bye rồi cô trang kết thúc lớp nha bye bye kim